lần thứ hai nhưng mà cảm quan mình thấy là cái hàng này nó đẹp hơn và hàng bên này nó xấu hơn mà trước khi làm cái mô hình này chúng tôi đã chụp ảnh à, cho các bạn thấy rằng à, trên cả vườn này nó đồng đều như nhau nhưng cho đến thời điểm này đã có sự khác biệt và à, đề nghị máy quay ta tiếp tục vào đây đấy ta di chuyển vào đây đi di chuyển vào đây đây là hàng không dùng phân xịt ta so sánh về cái lá trước mắt ta so sánh được cái lá xong ta sang sang đến ta so sánh nữa mình lại phun tiếp chị nhé Vâng à, thưa bà Nguyễn Thị Hằng là trước đây thì khi mà bón phân lần đầu tiên bón phân Zilic để làm hình này ừ. thì chúng tôi cũng có nhận xét là cái lá của bà là nó bị là mít được bị xoăn nhưng mà hiện nay à, sau khi mà bón xong và với thời gian là hơn một tháng vì vừa rồi là định trong một tháng là sẽ phun phân Zilic nhưng mà à, vì dịch Covid cho nên là hạn chế đi lại cho nên chúng tôi không dám đến phun thế và cho đến nay là được hơn một tháng thì ờ, nó vào khoảng độ tầm tháng rưỡi nhỉ vâng vâng thì bà nhận xét về cái lá của nó thế nào lá to đẹp vườn đấy trông bóng lá to mượt đẹp ở đây đã xanh. vâng nó xanh ấy, rất là xanh xanh nhưng mà nó lại không xanh đen Thôi, tắt điện thoại đi chị xanh nhưng mà nó không xanh đen à, các bạn này xanh mà nó mướt như thế này này như trắng mà nó mỡ như này đấy và quả của nó đây Đây các bạn này Quả này thì Tại sao nó lại ờ, có màu đen như này là vì là Nó ra vào dịp gió bắc cho nên là nó bị đen như này Đấy Nhưng mà những cái quả mà à, Ra sau cái dịp gió bắc thì nó sẽ xanh quả đẹp hơn Đây ví dụ như sang cây này 15 cây mít đây mình có thể sang vườn siêu gớm. Đây đây đây. Ba ngày lấy ba cây. Đây các bạn này cầm cầm đây những quả này là những quả ra trong dịp ừ, có phân silic này thì nó sẽ xanh như thế này nó xanh và nó đường kính chu vi ba đầu gần bằng nhau và nó dài quả mít và cái cuống của nó cũng rất đẹp như thế này đây cái cuống của nó rất đẹp như này đấy còn và đây những cái quả nó đang bắt đầu là ờ, có vẻ lây như là lây quả hơn đấy lây quả hơn đấy. Ừ, ừ, đây, những cái quả này nó có vẻ lây hơn đấy các bạn đấy. Thế và ta sang bên bên kia đi ạ ừ. Đây thì bà hàng đã phải vặt đi rất nhiều nước các bạn Đây mình có thể sang cây, tiếp tục sang cây này nữa này Đây. Đây là cây này Đó. Dạ. Má đen xì luôn Vâng Mượt nửa bóng này Đây, lá đẹp này Đấy Mượt bóng này, bóng như nada các bạn Má đẹp lắm bón phân đi vào lá to này mượt bóng mờ đen này như bên kia đấy không có khác hẳn đi lá nó bé lá bé ấy mà vâng. cái này đang coi là tốt xanh đặc sợ lại để lại cái bón cái phân này lại tốt quá này. sợ tốt quá <laughs> không yên chí, ạ không không tốt quá đâu vâng thưa bà bà nhận xét về cái quả này nào những cái quả mà nó ra trong cái kỳ mà bón thì ờ, bón phân là cái cỏ mới mới ra này là đẹp hơn này vâng. đấy trông xanh mã đẹp còn những cái quản mà nó chưa bón phân này thì là đấy mã xấu vâng. ý là ra từ trước xấu còn bây giờ bắt đầu nó ra là đẹp nó đẹp bén phân là đẹp đấy đây ví dụ như quả này vâng đây đây quả này bằng hằng đây đấy vâng đấy quả đấy quả đấy bắt là mới ra này trong đấy mới ra đấy mới được hơn tháng đấy vâng đấy nó mượt mà nó đều mắt trông nó đều mắt hẳn đi vâng đấy và cây nó ra ừ, trước là nó mắt nó thâm đúng rồi mắt nó thâm mà lại vào gió bắc lại cần thâm vâng. và sau đây thì ta sang bên cây là ơi con không dùng thuốc phenix vì cái cây này cho nên không dùng thuốc phenix mà nó xấu hẳn lên đây còn đây quả nó thâm quả thâm không được đều mắt thế các bạn này chị nâng em này nâng em đây nâng nâng này lên để chụp tối túi vâng đây đây là không không dùng phân Philip Sinic Sinic cho vâng. nên là quả nó bị thâm hơn và nó nó xấu hơn mã xấu mã xấu quả nó có vẹo đấy có vẹo vọ nhỉ đây vẹo vọ nó nó mới bị vẹo vọ còn vâng. những cái kia bây giờ mới bón là quả dài mượt lắm vâng và lá sau đây ta nhận xét cái lá đây lá không được to lá không được ừ, được to đẹp bằng cái phân silic silic ạ silic đây lá nó không được ừ. à, nó cảm được ra nó không được dày không được không được dày lá mà nó không được không bóng lá như thế kia đấy bên kia coi là to mà lá bóng Vâng Và quả đây cũng vậy ạ Quả đây cũng vậy Quả đây cũng thế Vì là nó đầy, nó xấu hơn vâng. Mã xấu Mã xấu này, quả nó thâm đen Mà cây thâm đen thì khác, cũng một khác. phần Một phần là do là gió bắc phải không ạ vâng, Nhưng cũng một phần là do là Còn cái phân kia là quả nó vẹo vọ thì nó không được đẹp Vâng, vâng. À, Đây lá kém Vâng, ờ, thưa bạn ờ, Nguyễn Hồng Kỳ Bạn <laughs> bạn ờ, đang bạn hả? Vâng, đây cái lá của nó săn này các bạn vâng, này. Lá săn bé, lá, lá săn bé, bé này, lá bé vâng. này. Vâng. Và... Đây, lá đé hẳn này xấu. Vâng. Và thưa các bạn là chúng tôi sẽ tiếp tục ừ, theo dõi cái mô hình này cho đến tận lúc thu hoạch và cũng mong muốn là bà à, để cho chúng tôi một quả mít khi mà mít chín cái mít ở bên dùng xin mít ấy, vâng. khi mà nó chín thì bà để cho chúng tôi một quả để chúng tôi à, ngắt và bổ cho ống kính để cho khán giả xem à, ăn thử khán giả để xem mà người trực diện thì ăn thử để cảm nhận xem là cái mít dùng phân xin như thế nào và bà có hài lòng với sản phẩm của chúng tôi không ạ? tôi rất hài lòng uh, sản phẩm uh, của các bà vâng và bà mong muốn điều gì ạ bà mong muốn điều gì ạ có bà mong muốn như nào bà cứ nói đi ạ như mong muốn là biết to hoặc là biết ngọt biết thơm mong muốn là tôi chúng tôi dùng cái phân uh, Sinic này là muốn là to quả đẹp mà dễ bán ý là nó to dài ống mượt là dễ bán vâng vì là khách hàng đến nhìn lúc nào nó cũng thấy xanh mà ấy là người ta thích hơn là cái kia nào nó bị thâm vâng à, vâng thưa bạn à, Nguyễn Hồng Kỳ à, bạn à, với cái mít mà chúng tôi đã hướng dẫn à, mít nhà bạn à, là mô hình à, dùng phân Sinic à, Tân Phát Bắc Giang trên hai hàng này thì à, cho đến thời điểm này là hơn một tháng rồi thì bạn nhận xét cảm quan như nào? Thực ra mà nói ra mình nói là dùng nó cũng có sự thay đổi rõ rệt về lá và về quả thì nó quả thì nó to dài và bóng mượt hơn vâng. nhưng lá nó cũng to tốt hơn nhưng mà những cái cây mà không dùng thì nó quả nó hay bị méo mó mà khách hàng người ta đến người ta chê vâng. Đấy. còn những cái cây mà uh, dùng phân silic này ấy, thì quả to bóng mượt thì khách hàng người ta đến người ta đã nhận hết rồi Đấy, chứ không còn những cái cây mà không dùng ấy thì quả méo mó thì người ta lại không nhận vì vâng. nhà quê thì thường thường à, trồng cây thì à, các thợ buôn hay đến là đánh dấu và nhận quả trước vâng. nên là người ta cứ nhận từ lúc nó vẫn còn à, non chưa được chín người ta đã nhận được vâng. và à, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho gia đình à, để mỗi một tháng phun một lần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 là mua cây hoặc là mua quả thì liên lạc với ông Nguyễn Đình Nam số điện thoại là 0356 351 665 địa chỉ thôn Trường Xá xã Trường Xá huyện Đường Tài tỉnh Bắc Ninh vâng. cảm ơn bạn được uh, giao lưu và kết hợp vâng cảm ơn bạn à, chúc bạn và gia đình mạnh khỏe để có những cái vườn mít đẹp cho đời đẹp cho người và có một cái năng suất bội thu nhất chúc công ty uh, phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang uh, ngày càng phát triển